nước cốt dừa trứng mè và khuôn nướng bánh thì mình sẽ chia sẻ à, chi tiết đến cô chú anh chị từng à, loại bột bột năng thì mình dùng à, có một ký bột năng và một ký bột gạo một ký đường cát trắng một lít nước cốt dừa và 6 quả trứng vịt 50g mè đen và dụng cụ để mình nướng bánh đó là khuôn nướng bánh nha thì trước khi làm món bánh kẹp cuốn giòn này ờ, thì cô chú ờ, đầu tiên là mình sẽ đánh trứng ra trước và mình ờ, chọn với đường rồi mình mình đánh cho nó tan đường rồi mình chọn bột nha rồi mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha tiếp theo là mình lấy trứng ra để mình đánh trứng cô chú thì mình dùng 6 quả trứng nha thông thường á món bánh kẹp này thì mình dùng trứng vịt thì nó ngon hơn mình dùng 6 quả trứng Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp được cho cô chú anh chị nào chưa làm được món bánh kẹp cuốn giòn thì cô chú anh chị hãy theo dõi video và làm được món bánh kẹp cuốn giòn này nha rồi mình lấy đã ra xong 6 quả trứng và tiếp theo là mình đánh tan cái trứng này ra nha rồi trứng mình đánh tan ra xong và tiếp theo là mình cho đường cát vào nha mình cho 1 kg đường cát rồi mình đánh cho tan đường cát này ra nha cô chú mình đánh à, cái bọt cái trứng nó tan ra thì à, với đường á, thì nó hơi trắng ha rồi tiếp theo là mình chọn bọt nha thì à, cách của mình chọn bọt á, là mình chọn bọt bột gạo với à, nước cốt dừa trước nha mình cho nước cốt dừa vào trong bột gạo nha cô chú tại vì bột gạo mình chọn à, với trứng thì nó không tan thì mình phải chọn à, bột gạo với nước cốt dừa riêng ra để cho nó tan bột gạo này nè mình cho bột gạo vào trứng nè mình cho bột gạo vào trứng nè. tiếp theo mình trộn à, cho cái bột gạo này cho nó lỏng ra nha thì à, mình làm à, hai kg bột này à, mình nướng bánh à, ra cũng rất là nhiều đó cô chú rồi mình à, trộn cái bột gạo này với trứng cho nó tan ra nha cô chú thì bột gạo này mình bỏ vô trứng á mình chọn trước cái nước cốt dừa mình bỏ vô trứng nó mới tan đó mình mình chọn là nó dễ tan lắm tan hết bột gạo này ra rồi à, mình à, cho bột năng vào thì à, mình cho bột năng vào á mà nó còn khô thì tiếp tục mình cho nước lọc vào trong bột trứng nha rồi bột nó lỏng ra nè cô chú tiếp tục mình cho một kg bột năng vào nha cô chú cho một kg hoặc là 900 g năng cũng được mình tăng lượng bột gạo lên 100g cũng được nha rồi tiếp tục mình quậy cho bột năng này cho nó tan ra luôn bột rất là nhiều hai ký ờ, bột này nướng rất là lâu đó rồi cô chú thấy nó đặt là mình cho nước lọc vô nè thì à, mình cho khoảng 100 à, ml nước lọc nữa là được nha cô chú tổng nước lọc mình sử dụng đó thì mình cho nước vào thì nó bọt nó lỏng ra nha cô chú lỏng vừa thôi nha không có lỏng quá lỏng nha đó rồi tiếp theo là mình cho mè vô bột và mình chuẩn bị khô lửa để mình nướng bánh nha ở đây là mình nướng mè đen nha cô chú 50g mè đen rồi như vậy là mình à, chuẩn bị để mình nướng bánh được rồi giờ mình à, để à, trước khi nướng á mình làm khuôn cho nóng lên trước nha mình để khuôn nóng mình đổ bột vô nha cô chú đó mình múc một ít bột mình cho vào khuôn rồi mình để cái nắp trên xuống mình cho vào khuôn thì mình trở lại liền nha tại vì cái khuôn này nó dày á thì à, nó giữ nhiệt độ à, lâu à, mình đổ vô á, thì mình à, trở lại liền và cái à, tốc độ làm bánh á, thì nó cũng nhanh nữa à, đây là cái bánh à, loại bánh kẹp giòn xốp bánh kẹp cuốn rồi mình trở lại rồi mình lấy bánh ra đó mình gấp lại hai đầu nha rồi mình cuốn lại nha cô chú đó mình cuốn lại rồi được một cái rồi nha thì à, đây là bánh à, thịt cuốn đó bánh kẹp ống nè và mình à, đổ cái tiếp theo nha trở lại mình tiếp tục mình cuốn cái thứ hai nha tương tự thì à, cô chú à, cuốn đổ bột và làm hết số bột này nha cô chú để cái à, hai đầu lại cho nó nằm sát đó đây là cái bánh à, đầu tiên đó cô chú thấy à, cái màu bánh rất là đẹp và bóng luôn rồi mình cuốn lại cái thứ hai bánh rất là giòn và xốp nha rồi được hai cái nha cô chú rồi mình đổ à, bọt thêm để mình làm những cái tiếp theo rồi đây là hai cái bánh mình mới diệt cũng ra nha đó mình cái que nè cô chú thì mình cuốn như vậy cũng rất là dễ nè cô chú kéo tay của cô, cô chú cuốn cho đẹp nha hoặc là cô chú có thể xếp cũng được nữa nha rồi giờ mình làm hết số bột này nha cô chú đó thì đây là cái à, bánh mà mình à, làm ra nè cô chú thì cô chú thấy à, cái bánh cái màu ngon ha mình à, nướng bằng à, lò ga đó bên đây thì mình đang nướng nè gấp hai đầu lại rồi mình cuốn lại thôi rất là dễ làm luôn nha cô chú rồi mình cuốn như vậy mình để qua bên à, gỗ đó đó thì đây là bánh kẹp uh, ống nha bánh kẹp cuốn bánh kẹp ống như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị à, cách làm bánh kẹp cuốn bánh kẹp ống đến đây là hết nha quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông để khi mình có video mới thì cô chú anh chị à, nhận được video sớm nhất của mình nha và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo